À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. À, nhân tiện là test cho khách cái à, bộ à, động cơ 3000W 4 số à, gắn lên à, xe máy. Con này thì đặc biệt là gắn lên được hầu hết các dòng xe máy nhé. Đấy. Ốc treo máy đây. Vị trí này là ốc treo máy khung này. Trục này là trục 19 các bạn nhé. Trục nhông to dạng như ở nhông Yamaha đấy. con này thì à, các bạn lắp lên xe máy thì nó có cần để sang số này và sử dụng là sử dụng côn để sang số nhé đấy kéo côn sang số đây là cái quả ga này quả ga này các bạn có thể dùng luôn cái tay ga cũ của xe máy các bạn à, bắt cái dây ga vào đây dây của cái quả ga vào đây con động cơ này thì à, có dòng rất là cao nhé đây này cái dòng à, điều khiển của nó đây này dòng 400A các bạn nhé cho nên là cái giá trị của nó nó sẽ tương ứng à, nhiều các bạn à, thắc mắc về cái giá cả thì các bạn xem những con điều khiển thì các bạn sẽ những cái con xe điện ở trên thị trường ví dụ như con xe máy điện đấy thì thường thường cái dòng điều khiển của nó dòng à, chỉ có 40A đây bác con này là cái con điều khiển 3.000W à, dòng của nó là dòng 400A các bạn nó tương đương với những cái dòng điều khiển của xe lân à, xe gôn đấy nó cũng dòng mấy trăm A đấy thì cái giá trị của nó sẽ khác và chọn bộ của nó giá thành nó sẽ khác hẳn động cơ hộp số nó rất là lạnh đấy à, đây là mình sẽ đấu sẵn hết cho các bạn như này nhé chức năng cơ bản con này nó không có chức năng lùi đâu nó chỉ có ờ, số 1 số 2 số 3 số 4 và một số mo thôi ổ khóa mình cũng đấu sẵn cho các bạn này về nhà dây sử dụng này dây ga đấu sẵn này những cái dây thừa là không được dùng đến này đấy dây này cũng là dây ờ, nguồn này dây nguồn nên ổ khóa này mình ờ, đấu dư ra một sợi để các bạn có thể đấu lên chức năng khác đấy để cung cấp nguồn hoặc là một cái bộ hạ nguồn à, đi kèm theo nữa là bộ hạ nguồn à, từ điện 72 à, xuống điện 12V để nuôi nguồn đèn còi của xe máy cũ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng lại toàn bộ hệ thống đèn còi cũ của xe máy không phải đổi lại nguồn điện áp Đấy. cái củ ga này rất là chắc chắn đây con này à, ngày xưa mình đã test tốc độ rồi thì à, tốc độ của nó hoàn toàn có thể lên nhanh đến hơn 100 km trên 1 giờ các bạn có thể xem lại những cái video à, test cũ mình sẽ để link ở dưới cái video này để các bạn tham khảo và trên thực tế thì người ta cũng đã làm xe và nó chạy hơn 100 km trên giờ là chuyện bình thường đây là động cơ 3.000W các bạn nhé 3.000 nó phải khác hẳn đấy và điện áp là 72V các cái này thì phù hợp với chạy pin một bộ pin của nó thì nó tương đương với khoảng 6 à, đến 7 triệu cho pin 72V à, 20A đấy thì à, phù hợp với những dòng xe như xe dream Way, Winner hay là Win đều lắp được những cái dòng máy như này lắp vào là sử dụng được hết đấy đây cái đèn đèn báo nguồn này đây mình tắt là nó mất này mình bật là nó lên này đấy À, mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm của bạn liên hệ qua số điện thoại à, em đang để trên à, màn hình à, các bạn đang theo dõi à, cảm ơn các bạn đã xem video Đấy. đây là ba cực đấu theo ba màu này đây là nguồn âm này, nguồn dương này dây đấu nguồn này như ga này rất là bon tắt máy đi rồi mà một lúc nó mới à, dừng lại con này ờ, nó có thể được gọi là động cơ AC nếu như mà mình đánh giá bởi vì là nó rất là lặng đặc điểm của dòng động cơ AC là thứ nhất là nó rất là lặng và thứ hai nữa là nó rất là bon là và động cơ AC thì nó có một cái đặc biệt là khi sinh nhiệt cao ấy, hiệu suất nó không bị giảm vì động cơ nó không sử dụng nam châm Đấy. mà và động cơ AC thì à, thường thường cái củ điều khiển nó rất là nhỏ và nó rất là lặng đấy là những cái đặc à, điểm nhận dạng của dòng động cơ AC vì vậy là cái giá của nó cũng cao hơn các bạn à, có thể à, tham khảo giá ở những video trước mình đã báo